Hello, vâng, xin được kính chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả anh chị em cô chị chú bác. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu sổ số miền Nam của mình. Và như thường lệ thì sau khi kết quả sổ số miền Nam số ra thì mình cùng ngồi lại đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán chỉ ra những cái đường cầu cho tất cả cô chú chị chúng ta tham khảo ngày tiếp theo không ạ? Thì kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Anh chị em, cô dì chú bác đi qua mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng xin lời chào là chúc sức khỏe cho tất cả mọi người chúc cho chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều thành công chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều chiến thắng đúng không và điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì à, như à, quý vị cũng đã thấy rồi kết quả sổ số miền Nam của chúng ta một sổ là mới đã xong sổ số ngày thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì ngày hôm nay gồm có ba đài đó là Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng đúng không ạ đầu tiên ở Đồng Nai chúng ta có số 10 và đuôi là có số 75 lịch 75 lọ tổng 2 là 6 tiếp theo Cần Thơ chúng ta câu đầu là con số 95 đặc biệt con số 41 tổng 5 và là cả 6 tiếp tục cả 6 và sắp tăng chúng ta có đầu là con số 48 đuôi là con số 18 tổng 9 và là cả 3 rồi nhìn chung các đầu lô thì à, chúng ta cùng kiểm chứng các đầu lô như sau đối với đài Đồng Nai đúng không ạ? Thì à, đầu hai chúng ta đã bị câm. Như vậy thì à, Đồng Nai thì à, đầu số 2 đã bị câm. Còn tiếp theo là Cần Thơ đúng không ạ? Cần Thơ thì đầu số 0 là bị câm đúng không ạ? Thì chúng ta nếu một chơi đầu hai hoặc đầu không thì chúng ta không có hy vọng gì rồi thì nó đã bị câm rồi đúng không ạ? Cũng khá là tiếc. Và tiếp theo ở Cần Thơ thì đầu số 3 tiếp tục bị câm, đầu số 6 bị câm. Khá là nhiều đường đầu bị câm các bạn và tới sóc trăng sóc trăng thì chúng ta có đầu số 6 để bị cầm đúng không ạ tiếp theo đầu số 9 để bị cầm rồi điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì à, các bạn cũng đã nắm bắt được rồi thì à, kênh của mình à, luôn luôn chốt những con số cũng như đưa những cái dự đoán cho tất cả mọi người thì à, quý quý vị các bạn xem thì các bạn cũng đã hiểu rồi kênh của mình chốt thì liên tục ăn thông đầu đôi ăn thông uh, lô tô đúng không ạ ăn khá là rực rỡ thì ngày hôm nay liệu kênh của chúng ta tiếp tục có gặt hái thành công hay không thì chúng ta cùng kiểm chứng nhé và mình cũng đã nói thôi mình chia sẻ tiền hoàn toàn miễn phí hàng ngày thì mọi người đi qua nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực tốt nhất à, à, lên video đều cũng như chia sẻ những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ và trên cái bảng kết quả của ngày hôm nay thì nhìn trên bảng kết quả thì các bạn cũng à, đã biết rồi đúng không ạ kênh của mình có chốt cho 41 thì ở đây đã xuất hiện con 15 cũng khá là tiếc đúng không ạ à, như vậy thì à, đài đồng nai chúng ta khâu gá thành công rồi và sang cái đài cần thơ đúng không ạ cần thơ thì à, các bạn có thể thấy 1441 thì à, xuất hiện khá là nhiều đúng không ạ ở trọng tăng và cần thơ đều xuất hiện rất tiếc ở đồng nai chúng ta không có 1441 cũng khá là tiếc đúng không ạ thật sự mà nói thì nếu quý các bạn có bao lô sau ba đài thì chúng ta gặt hái được thành công 1441 các bạn nhé còn nếu các bạn nếu các bạn chơi nguyên chỉ có đồ đồng nai thì chúng ta không đạt hái được thành công rồi cũng à, xin xin mời tất cả mọi người và mình cũng xin uh, thay mặt cho đội ngũ ờ, uh, chủ khách mình cũng xin lỗi tất cả mọi người đúng không ạ thì chốt được thì các bạn ăn thì mình uh, sẽ tăng thêm niềm vui cho mình và các bạn mà chật thì mình cũng uh, xin lỗi tất cả mọi người mà cũng làm được nỗi buồn của tất cả mọi người cũng như của mình thực tế mà nói là như vậy ạ cần thơ thì mình có chốt chốt cho mọi người đó hai tám tám hai đúng không ạ 2882 ở cần thơ thì cũng khá là tiếp. sang vâng, đây có 04 cũng khá là tiếc các bạn ạ như vậy thì kết quả của chúng ta ngày hôm nay không gặt hái được thành công rồi à, cũng khá là tiếc đó đầu đuôi xe ba đài đó là năm năm hai hai chín 5225 này 997 5665 và tám 0880 chúng ta không sao cả chúng ta ăn thông cũng khá là nhiều ngày rồi ngày hôm nay chúng ta bị trắng bảng thì à, mình cũng xin tất cả mọi người đó là để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để mình có động lực tốt nhất mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn mình sẽ đưa ra những con số à, kỹ càng hơn à, chính xác hơn cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không ạ và mình chia sẻ từ là hoàn toàn miễn phí cho nên anh em đi qua nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình đấy là cái niềm động lực tốt nhất để mình à, à để mình chốt chất lượng con số cũng như đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không ạ và kênh của mình thì lượt xem cũng khá là ít cho nên là mình không thể không thể à, chỉ cầu cho tất cả các bạn được vì à, lượt xem ít quá cho nên mình không không muốn chỉ cầu vì mất thời gian các bạn thì các bạn à, yêu mến kênh thì để lại lượt like cũng như đăng ký kênh và lượt xem của mình tăng lên thì mình sẽ tiếp tục mình đến phần chỉ cầu cho tất cả các mọi người nhé những, à, những, video trước đây đấy thì mình các bạn xem các bạn có thể thấy mình à, ngày nào mình cũng chỉ cầu tất cả mọi người cả thì à, ba đài thì mình chỉ chỉ một đài duy nhất thôi còn hai đài còn lại thì nếu các bạn yêu cầu thì mình cũng chỉ các bạn còn trên kênh thì làm một thời gian khá dài cho nên là mình không đến phần chỉ cầu được nữa và mình sẽ đến phần chất số cho tất cả mọi người đúng không ạ thì sau khi kết quả số số ra thì mình có ngồi nghiên cứu và mình phân tích thì mình sẽ đến phần chất số công khai cho tất cả mọi người đó ngày mai của chúng ta ngày thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 thì à, gồm có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Đầu tiên ở với đài Tây Ninh thì mình sẽ chốt cho mọi người con lô đó là 76 à, 6776 và An Giang sẽ có cặp 93 39 đúng không ạ? Bình Thuận thì mình sẽ có con lô 2882 rồi ba lô cho ba đài đầu đuôi đó là gồm có con 7447 0660 03 30 và con 12 21 Đó. Rồi, trên đây là những con số cho tất cả cô chú anh chị đã tham khảo vào ngày mai, ngày mùng thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023. Thì à, một lần nữa, kênh xin à, ờ, kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày mai sẽ gặp hái được nhiều thành công và sẽ luôn luôn gặt hái nhiều may mắn ở trên kênh các bạn nhé và xin kính chào hẹn gặp lại chúc cho tất cả chúng ta ngày mai sẽ vào bờ được